Vâng, tôi xin chào tất cả anh em nhé. Thì tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé. Thì uh, cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho tất cả anh em khi đi Vâng, thì cái bộ đồ chơi này nó sẽ dành riêng cho tất cả anh em đi lắc tay cái anh em nhé. Nó sẽ mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác từ 8 đến 90 phần trăm anh em nhé Vâng thì cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này chính là cái uh, nắp tài xỉu hai chiều anh em nhé và vâng, thì anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng thì anh em cũng biết được cái bộ đồ chơi này nó sẽ mang lại hiệu quả và cái tỷ lệ uh, chính xác của nó được bao nhiêu phần trăm anh em nhé vâng thì bây giờ tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua và cũng như là chỉ cho anh em cái cách chơi cách sử dụng của nó làm sao để để cho anh em đi chơi tài xỉu đi nắp tài xỉu điểm luôn đạt cái hiệu quả cao nhất và độ chính xác tuyệt đối anh em nhé thì đây là nắp tài xỉu hai chiều thì cũng như là ở cái nắp tài xỉu âm dương anh em nhé tôi cũng nói luôn cho anh em biết là cái bộ đồ chơi tài xỉu điệp này là bộ đồ chơi nam châm anh em nhé thì khi anh em đi chơi à, vâng, thì khi anh em đi sòng sới tài xỉu anh em đi nắp tài xỉu bịp đi chơi uh, tài xỉu thì anh em uh, nên là né cái uh, thử nam châm ra anh em nhé còn đâu là ngâm nước muối hoặc là dặn đèn pin tôi bao cho anh em Vâng, thì cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó thì chắc chắn rồi nó sẽ dành cho anh em là tuyệt đối luôn anh em nhé chuẩn, uh, chuẩn xác 100% anh em nhé thì cái nắp tài xỉu âm dương hay là cái nắp tài xỉu hai chiều nó như thế nào thì tôi cũng sẽ vâng thì tôi cũng sẽ nói luôn đây thì đây là cái à, nắp tài xỉu âm dương đó cũng như là cái nắp tài xỉu hai chiều anh em nhé chỉ cần á, là anh em biết được một chiều tài à, một chiều âm hoặc một chiều dương ví dụ là chiều dương là xỉu chiều âm là tài anh em nhé thì anh em sẽ ví dụ anh em nắp nắp về chiều âm đi đó thì hồn này chắc chắn nó sẽ về uh, tài anh em nhé còn đâu anh em mua nắp về uh, mặt dương thì nó sẽ về xỉu thì uh, anh em đi chơi thì anh em nên định hình được là cái à, chiều nào nó sẽ về tài chiều nào sẽ về xỉu thì anh em nên định hình đó thì bây giờ tôi cũng chưa biết được cái nắp này nó chiều nào về tài chiều nào về xỉu nên là tôi cũng sẽ định hình lại nhá anh em đó ba ba bốn này tôi sẽ thử lại chén nhé xem phải là đúng thật hay không đó thì đây chắc chắn chiều này là sẽ về xỉu anh em nhé còn đâu chiều còn lại nó sẽ về tài thì anh em đi chơi anh em không cần phải đánh dấu hai chiều anh em chỉ cần đánh dấu một chiều là anh em sẽ biết được cái chiều còn lại là về gì rồi đúng không anh em vâng thì cái bộ đồ chơi này tôi cũng sẽ nhận làm theo nhận làm theo yêu cầu của các anh em về cái hột ví dụ như là hột 11 12 hoặc 13 ly 14 ly tùy ý anh em vâng còn cái uh, ờ, nắp hai chiều nắp tài xỉu hai chiều này tôi uh, sẽ làm cho anh em và có một xị và cống nhang mũi hoặc là cống sơn anh em đặt bên tôi về cái uh, nắp cống nào thì tôi sẽ làm cho anh em về cái nắp đó anh em nhé đó. Vâng thì đấy tôi cũng vừa định hình được rồi tôi sẽ test thử cho anh em cái nắp tài xỉu hai chiều cũng như là cái nắp tài xỉu âm dương này cho anh biết cho anh em biết nhé đó đây là cái cách đây cũng là cái cách nắp cho anh em đi chơi tài xỉu đi nắp tài xỉu luôn mang cái độ chiến thắng mang cái cái độ chính xác là mà luôn mang cho anh em cái độ chiến thắng và cái độ hiệu quả đến tuyệt đối luôn anh em nhé vâng như này tôi sẽ nắp luôn cho anh em thử vài chén nhé chén này về tài em nhé thì tôi vừa xoay đi tôi chưa biết là chén nào tài nên tôi sẽ xem nào đó thì chén này đó khi mà tôi ờ, lắc ngửa ngửa tay về như thế này nó sẽ về tài tôi sẽ lắc ngửa tay về phía tôi còn đâu mà tôi lắc giật tay về phía trước như thế vậy đó đúng không anh em 225 nó sẽ về xỉu của nó tôi lắc ngược lại như vậy đó đúng không anh em nó sẽ về tài thì bây giờ anh em muốn lắc về tài thì nó sẽ về tài muốn lắc về xỉu nó sẽ về xỉu anh em nhé nhưng mà anh em phải định hình được anh em chỉ cần đánh dấu được một bên thôi anh em ví dụ anh đánh, anh em đánh dấu mặt này bên này là xỉu còn nó bên này là tài thì bên này là xỉu thì chắc chắn bên này sẽ là tài anh em nhé hoặc là hoặc là ngược lại đó thì vâng. cũng làm cho bây giờ bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này tôi sẽ thử luôn cho anh em vài chén để anh em xem cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đây đó đúng không anh em một năm năm tài tiếp tục tôi lại thích tài đúng không tôi thích tài tôi lại đó đúng không anh em ba năm sáu tài anh em nhé tiếp tục này anh em đó đúng không anh em bốn bốn năm tài anh em nhé thì bây giờ tôi lại không thích tài nữa tôi lại lắc về xỉu này cao đó đấy tôi lại lắc về xỉu rồi anh em nhé thì tôi thích sử dụng tiếp thì tôi sẽ lắc cho anh em vài chén xỉu để anh em xem nhé hai chén xỉu này ba chén xỉu này đúng không anh em bốn chén xỉu anh em thấy chính xác chưa bao hiệu quả luôn cho anh em nhé anh em muốn lắc về tài thì nó sẽ về tài anh em muốn lắc về xỉu nó sẽ về xỉu nhé anh em đó tiếp tục vẫn xỉu này vẫn là xỉu nha anh em thấy không tôi thích tôi lắc tầm chục chén xỉu hay là mười mấy chén xỉu nó vẫn về xỉu anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ lắc về tài cho anh em thử nhé đúng không anh em 256 xỉu ở tài tiếp tục tôi sẽ lắc tài đó 345 tài này hai chấm tài rồi đúng không anh em đó, tiếp tục vẫn là tài này anh em chuẩn xác chưa đó chỉ cần anh em đi chơi thì anh em mang cái bộ đồ chơi này đi vào trong sòng sới đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp thì anh em sẽ luôn nắm chắc cái phần thắng trong tay rồi đúng không anh em thì tôi vừa rồi tôi cũng chỉ thử cho anh em vài chén để anh em xem cái độ hiệu quả với cái độ chính xác anh em xem cái bộ đồ chơi này